Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em xin phép để giới thiệu đến với các bác với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hoàn toàn không tăng tích và em khẳng định đây là hột tài xỉu độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em. Đó chính là cái bộ hột tài xỉu cây, hột tài xỉu tam sắc hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí đó. Thì bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em rồi. Các bác cũng đã biết được nó khác những cái bộ hột khác nó ở chỗ nào rồi. Và bình thường đây, đây là cái bộ hột tam sắc này. Đó và nếu như mà một bộ hột trợ bình thường ấy thì cái mặt ba này của nó này nó sẽ là dấu huyền đấy nhá đây để em phân biệt cho các bác như thế nào là sắc như thế nào là huyền đây các nhìn này đó đây là bộ hột tài xỉu tam sắc còn đây là bộ hột tài xỉu trợ đấy em làm sở dĩ, dĩ em làm như thế này là để phân biệt cho các bác biết là em không bo hột cây từ 14 ly xuống 13 ly ví dụ như đây là bộ hỗ trợ này mình bo 14 ly xuống 13 ly thì cái mặt ba mặt tam của nó ấy, nó sẽ là dấu huyền và bộ hột tài xỉu cây hay còn gọi là bộ hột tài xỉu tam sắc mắt hí này bên cơ sở sơn tài xỉu bên em em làm hoàn toàn bằng thủ công cho các bác bo hoàn toàn có tỷ lệ bằng tay chứ không phải làm cắt CNC nếu mà cắt CNC thì mình có khác gì hỗ trợ đâu thì làm sao mà nói được là đây nó là hột cây hột độc quyền được còn tam sắc nó là hột độc quyền của cơ sở sơn tài xỉu bên em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 một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này sáu xỉu này được chưa ạ bây giờ em sẽ lên tài này nó lên tài lắc giữ tài thì nó cũng giống như giữ xỉu thôi các bác nhá bây giờ em sẽ lắc thử cái bộ hột này nó đi đều chén tài chén xỉu để cho các bác biết được rằng là nó không phải là bộ hột liệt đây nhá bây giờ là tài đúng không ạ xỉu này tài này xỉu này tài này đó được chưa ạ bộ hột đi rất là đều đúng không ạ và bác nào mà muốn được uh, tư vấn nhiều hơn các bác cứ các bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác và khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc này